và mùa mưa rất là khó đi luôn à, buổi à, sáng hôm nay thì à, mình lại bảo bà con tiếp tục làm anh em và mọi người các cháu hôm nay là thứ bảy đang nghỉ học đây chơi đồng rất là vui luôn quanh đây chị em hiện tại thì đang đi uh, san cái mặt bằng của con đường ấy thì nó lên hầu như toàn dốc Đấy, đi hết số 1 nên là lấy mặt bằng cái đường nó cũng rất là khó ở ờ, đoạn này nó cua mọi người là làm rộng ra đấy làm rộng cái cái đường ra, ra tốt được kéo lên đường làm rộng ra phía đằng trên thì ờ, mọi người đang ờ, bắt đầu là đổ tiếp rồi và mình lấy cái mặt đường để, mình đổ xem cái mới đấy <laughs> đổ hôi hôi như trâu đấy hả à? là thanh niên à, các anh à, trai đấy là một số bộ phận ở dưới là đang đảo xi si và vẫn chuyển dần lên ở phía dưới thì à, bà con đang bắt đầu san đường mở rộng ra thêm thì các anh chị có thể xem được cái con đường là phải nói nó đi rất là vòng luôn đi sang bên này cũng là một vào phía bên trong kia là háng mông đơ kìa ở phía đằng trong kia còn hai cây số nữa rất là nhiều nhánh ở dưới kia cũng có một cái nhánh sang bên uh, cái, cái, cái cộng đồng cái nhà cộng đồng đấy nên là cái uh, trục chính này thì uh, sẽ lên là cái điểm mà mình đang đổ này bà con hiện tại đang làm trên này là chỗ này là bà con đang kè cái bao nó vào đất và giữ ở bên này thì uh, mình cũng bảo bà con là làm cái rãnh nó thoát nước sau này nó đỡ hỏng con đường bê tông ấy đấy anh chị ạ Đây, người đổ trên này vẫn đổ và người đi sửa đường thì vẫn sửa nhé Ừ, video trước mà các bác chị quan tâm thì biết rồi là cái đỉnh trên này nó là cao nhất thì mình sẽ làm từ đỉnh kéo xuống mà để nối lại à, dẫn nước dẫn dẫn không tận đây được cả à? cái vòi này dẫn khá là xa <laughs> à, hiện tại là mọi người đang đổ trên này để xuống hôm trước à, qua video trước thì đã, qua được cái đoạn dốc dốc rồi rồi đến đoạn cua này cua này mở rộng ra một chút thường rồi thường đúng rồi một tí bắt đầu đoạn đấy thì mình cứ làm theo cái, cái thước hôm trước em em cắt đi thao cắt cho em sáng nay những cái đoạn đổ được thì bà con chắc là mình bỏ lấp hết đất rồi Đấy, mấy cái cháu nhỏ đang chơi phía đằng xa thì quá chị đây là ngày thứ tư nhá hầu như là xoa chắc là chị em phụ nữ làm thôi của trai thì một số anh sẽ làm cốt pha bác các bác lớn tuổi còn thanh niên hầu như là phải chở ở dưới cơ Đấy rồi chị em phụ nữ làm rất tốt đấy Đúng rồi có cứ 3 mét 3 mét rưỡi Để nó dốc ấy Phía đằng trên này xem chị Cái đoạn hôm qua mình đổ được Ô chỗ này hơi nhiều đá rồi Chỗ này đá hơi nhiều rồi Cho, cho cái vữa kia lên rồi Xoan nó mới lên này ờ, Đấy chú bánh chì á Hai bên này Thế này mình bảo bà con làm cái rãnh con nước nó sâu một chút thôi Để à, không nó hỏng cái con đường ấy Đấy Mình sẽ bảo bà con đào sâu một chút nữa và Hai bên này cũng bảo bà con lấp đất rồi, rồi xe máy hầu như là mình đổ Ngày hôm nay thì sáng mai là hầu như xe đi được luôn Đấy, còn chất lượng bê tông các anh chị là mọi người cũng à, đã comment và đóng góp là ok là cái chất lượng của bê tông đó và Giang cũng à, xin gửi lời chân thành cảm ơn tới à, khán giả cũng như là mọi người luôn luôn theo dõi ủng hộ Giang trong quá trình đi giúp bà con đấy nó là bao nhiêu năm nay bà con chỉ cái đường đất thôi nên là đi rất là khó khăn còn nhiều các anh chị hỏi là Giang là cái con đường này là ô tô lên được thì ra cũng nói luôn là từ cái ngã ba Giang đổ đầu tiên là ô tô không lên được luôn Vâng anh chị ạ Đấy, Chỉ có xe máy thôi Và bà con là đi bộ Thì lên được Chứ hầu như là không không đi xe ô tô được Các cháu này nghỉ học hết nghỉ học hết à Hai thứ bảy nghỉ học à Ồ. Các cháu thứ bảy Chủ nhật là nghỉ học Còn à, bắt đầu chiều chủ nhật à, Các cháu nhỏ là phải xuống huyện Cháu mà học xa ấy tận xã Đi à, mười mấy cây số đi bộ cái điểm đang làm ở trên như kìa các anh chị có thể nhìn thấy là hôm qua đấy đấy đây, rất là dài hôm nay là bắt đầu mình nối từ vị trí bà con đang làm rồi tiếp tục con đường này hai bên mình bảo bà con sẽ làm cái rãnh thoát nước nó sói mòn đấy thì cái con đường này làm xong thì mình sẽ bàn giao cho bà con đây thôi tự bảo quản tự giữ gìn con đường nhất là các cháu nhỏ đi học đến trường nó cũng thuận tiện hơn và khi mình làm này các cháu rất là thích vui khi mình có con đường bê tông đi ấy. Đấy. hầu như là chị em phụ nữ làm hết rồi đường của bà con Còn công việc đàn ông hay là phụ nữ ở trên này là một người không không cứ gì đàn ông à, làm được cái gì được phụ nữ trên này làm được cái đấy Để mỗi à, tội là trở nặng nhiều hơi khó đi là chị em tay lái non đấy những việc khác hầu như mình thấy là chị em phụ nữ là như đàn ông Thank you.

buổi chiều nay thì à, bà con lại à, tiếp tục làm nhé các anh chị sau khi mà nghỉ trưa xong ăn cơm thì mọi người tiếp tục làm tiếp đây là buổi chiều cái thời tiết là không biết là như thế nào khả năng là một vài ngày tới là sẽ mưa đấy các anh chị ạ và con đường này đã mưa thì à, các anh chị biết đường đất này nó mưa nó sẽ bết đi lại rất là khó khăn nên là mình cũng à, bảo con cố gắng làm nhanh một chút mình có đường bê tông đi mưa này mình đi nó cũng không không sợ trơn ngã trượt khó đi nữa nên là chiều nay à, sẽ cố gắng là mình sẽ làm đến đoạn ngã ba này ba dưới này chị ạ bởi vì chí ngã ba này đấy thì mình nhìn sang chỗ à, mấy anh em đang đào cái tản ly bên kia kìa à, từ đó thì cách thị trường nó cũng à, còn khá là xa một chút đấy khoảng 200 mét nữa đấy, đi nên là rất là gần vâng, thì con đường này nhanh xong một chút thì bà con sẽ có đường đi rất là tiện anh em con trai dưới kia thì vẫn tiếp tục là đảo nhé vừa và like thổ còn chị em phụ nữ trên này thì vừa à, gấp ghép cốt pha vừa đấy vừa video trước thì uh, ờ, chú bác chị là ờ, quan tâm theo dõi xem những cái đoạn cua đi rất là nguy hiểm thì mình cũng đã bảo bà con là làm rộng ra một mét ba một mét tư này một mét tư để nó cua mà đấy uh, bây giờ mình nối được điểm này này lúc sáng mà con nối được điểm này hầu như là lên dốc toàn số 1 này rất là trơn luôn ấy ปิดปิดปิดnói chung là sự cố gắng nỗ lực của bà con làm nhanh thì mình có con đường đi thôi vọng là trước tết ừ, mình sẽ cố gắng làm xong và cũng anh chị nào mà xem được muốn ủng hộ thêm cho bà con để kéo dài tiếp những con đường đến những cái Ờ, nơi khác nữa thì cũng rất mong là mọi người là xem chia sẻ clip này của Giang thế là cũng còn không đúng không cái cứ mang của cầu đó bắt hết đi 你土锅来，所以我们这个，那会很多光切包的。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

thì bà con cũng đã đổ gần xong đến cái ờ, vị trí đoạn ờ, ngã ba mà mình cũng đã nói mọi người làm mình sẽ cố gắng đổ hơn đó đây chặng đường khá là dài luôn ngày hôm nay lên tận trên kia cả ngày Một chiều nay thì ờ, bắt đầu là thời tiết các anh chị để nhìn đấy trời bắt đầu rơi hạt mưa phùn rồi Nó rơi đến tay mình rồi ướt ướt rồi mình ờ, hy vọng là trong mai ngày kia nữa thôi là trời nó không mưa cố gắng mình làm hoàn thiện cái con đường này nối vào cái đoạn giai đoạn một đấy cho nó tốt cho bà con đi lại giờ nó mưa không cái là nó đường thì không thành bùn luôn như là trước mà giang có bạn nhà cháu chạn thì các anh chị có để xem video trước nữa rất là lâu rồi đi rất là khó luôn ở trên này là hầu như là đất đỏ mà đồi còn đất đỏ này nếu nó được bê tông này thì ờ, nó đi dễ dàng nên là hôm nay thì ờ, buổi chiều hôm nay thì bà con làm đến nơi đây thì ờ, khá là dài quá anh chị nhá đó làm đúng kích cỡ và độ dày là khỏi phải bàn rồi hy vọng là cái con đường này nó sẽ được lâu bền cũng như cái giai đoạn 1 mà Giang đã làm thì con đường ấy công nhận mình đi à, với lại bà con cũng à, trực tiếp là đi và cảm nhận được là con đường đã làm đến hiện tại bây giờ cũng gần hai tháng mười mấy ngày mà vẫn như chắc như cũ chứ có hề hấn gì cả và hy vọng là cái giai đoạn 2 này con đường nó cũng sẽ bền như vậy và giai đoạn 1 cũng như giai đoạn 2 cả con đường này sẽ là chắc bền dùng đến uh, ờ, 10 năm có thể lâu hơn nói chung là để bền mãi mãi thì nó cũng rất là khó tại vì cái bê tông độ dày nó cũng chỉ được uh, 10 12 cm thôi các anh chị ạ nó không được 20 cm thì nó lại khác nó chỉ có con đường nhà nước thì mình đây ờ, làm là cũng ờ, mong muốn là làm dài con đường đi ấy. chỉ, chỉ đổ dày được như mày quá tốt rồi

có mòn mấy chục cái mình không thể thế mà tôi còn chưa dây ra đến nó rồi đi lấy cái hông thì tao rất là bọc thế rồi thế nó không thể mình muốn lo cho nó tệ tệ hơn mình mà giờ thì một con rất ăn sẵn mà như cái tuổi vô cái gì vô một cái gì mà như cái tuổi mà như tuổi chẳng lấy sao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 cái này nó đã còn đặt cái đó không đi dắt cái không đặt ra hả? Chả hết cái đó. Đó thì nó thôi lại ta. tại thì à, mình cũng đã làm xong đến à, vị trí này quý các chị nhá ngày hôm nay thì như lúc đang nói là đến bằng đoạn ngã ba này đây có một con đường rẽ vào phía à, phía đằng trong kia là cái vị trí mà sau này mình sẽ làm cái cầu ấy cũng có một con đường này nữa nói chung ở trên này rất là nhiều đường các anh chị ạ và ngày mai mình sẽ cố gắng phấn đấu làm đến đoạn chỗ ờ, bà con là đang sửa cái nền nhà dưới này này khoảng hai ngày nữa thôi nếu mà nhanh nó nắng đấy à, hai ngày thì hiện tại thì đang mưa phùn thì có lẽ là không sao nữa mưa to là nó sẽ hỏng ngay bà con cho mọi người là nghỉ hết rồi anh em cái đây là đợi cuối cùng của ngày hôm nay Đấy, còn ờ, một hai ngày hôm nữa thì ờ, mình sẽ tiếp tục ờ, làm nếu mà nó nó, nó nắng này mình chỉ sợ ngày mai nó mưa thì mình không biết được thời tiết nó như thế nào nếu là mưa thì mình phải cho bà con nghỉ nắng thì mình mới làm được cơ nói chung là cái đoạn giai đoạn 2 này cái giai đoạn mà dốc nhiều nhất ở dốc cao ấy nhiều mà nó hầu như toàn lên dốc mà dốc cao nên là không thể ấy được với vâng, anh chị ạ và con đường này thì nó hơi mắc cái là bà con là mình phải cho bà con đi sang bên phía bên kia bên kia vẫn có đường lên mà con đường nhánh nhánh nữa con đường này trục chính hiện tại đang làm nên là thi công nên là mình không đi qua đây được sáng mai cái là xong thôi cái vị trí này mình à, dỡ cốt pha mình lại đi được ngay mà có lẽ là giang cũng à, xin phép được khép lại cái video của giang buổi chiều ngày hôm nay đây thôi à, giang à, xin chúc quý các bạn anh chị cùng toàn thể mọi người xem video vui vẻ hạnh phúc và gặp nhiều may mắn thành công hơn trong cuộc sống nhớ đừng à, quên cho giang một cái like một cái chia sẻ cũng như là đăng ký ủng hộ kênh và ấn vào nút chuông thông báo ở phía bên cạnh để có nhận được những video mới nhất của Giang. và xin chào tạm biệt hẹn gặp lại thì các anh chị còn thần mọi người là ở video tiếp theo nhé